thu hoạch trái cây dùng phân silic đất ngay lòng người đu đủ chín cây đây rồi đẹp thơm ngon ngọt nhất đời là đây vâng thưa các bạn là ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta đến để thăm cây cây đu đủ chín cây của Thanh Tân và sau đây thì Thanh Tân sẽ thu hoạch À, đu đủ cho các bạn và bổ cho các bạn xem là cái đu đủ dùng phân silic này nó đẹp à, nó ngon nó ngọt như nào các bạn nhé à, sau đây thì Ở đây thì dùng phân silic nó chín đồng loạt như thế này các bạn này Đấy, và mình sẽ hái quả này đầu tiên Đây và này là đây là kiến nó đang vào làm tổ đấy các bạn này đấy, đấy. những trái đu đủ mã rất đẹp đây do là trồng ở vỉa hè cho nên là nó không được to như là dùng như là dùng như là trồng ở ngoài đồng các bạn nhé trồng ngoài đồng thì nó nhiều vâng đu đủ ở đây chín đồng loạt cho nên là mình thu hoạch liền một lúc luôn các bạn ạ đấy thì à, đây mình sẽ thu hoạch cái quả này trước cái quả này nó cũng ương rồi đấy các bạn ạ quả này trọng lượng của nó cũng phải tầm phải phải gần hai cân đấy các bạn cũng phải cân rưỡi gần hai cân đấy đấy da rất là đẹp như này đấy và tiếp theo thì mình sẽ thu hoạch cái quả này đây các bạn này đu đủ đã đẹp nhưng mà cái cuống còn đẹp hơn các bạn này Đấy nhá cái cuống của nó rất là dài như thế này thì khi mà nó trồng lên nhau thì nó sẽ không bị rụng và nó sẽ không bị thui đấy mã nó ương ương rất là đẹp đấy quả nhỏ này nó cũng chín rồi các bạn ạ Đấy. Đấy, quả nhỏ như này và tiếp theo thì mình cắt quả này các bạn nhé đây Đấy Rất là đẹp như này các bạn này Rất là đẹp nhé Đấy Và tiếp theo thì mình sẽ cắt quả này chắc là vặn Ở này phải vặn đâu không nhìn thấy vì nó dày quá Nó dày quá các bạn ủa ừ, nó dài cuống lắm, không vặn được các bạn rất là dai cuống các bạn ạ cho nên là dùng cái phân này thì nó sẽ cho dù quả to nhưng mà nó cũng sẽ không bị ờ, thối cuống hoặc là nó không bị rụng quả đâu các bạn đây nên mình không thể vặn được nhé các bạn đấy đây các bạn này quả này rất là to để nóng kiến nữa nóng kiến quá các bạn một lúc nó chỉ như này đã chỗ này là đã đã ba chín quả rồi các bạn đây còn này nữa vậy là trong một lúc ờ, cùng một lúc thì mình ờ, thu ở trên cây này là được chín quả đu đủ các bạn ạ mà những cái đu đủ này trái nó rất là lặng nó lặng tay như thế này đấy khi thì khi mình mình bán ký thì nó rất có lợi và Ờ, cái kết cấu của quả đu đủ nó rất là chặt chẽ nặng tay đấy mã thì à, rất là đẹp như này đấy mã đẹp và chín thì nó mơ mơ như này và tổng số à, một lần thu là mình thu được là chín quả như này các bạn nhé và sau đây thì mình sẽ bổ cái quả chín nhất để cho các bạn xem là à, đu đủ dùng cái thì nó có uh, ngọt không nó có ngon không đây mã của nó rất là đẹp uh, cái đu đủ này thì các bạn không thể so với đu đủ của miền Nam được bởi vì đu đủ này là một cái giống đu đủ nó tự mọc cho nên là bà chồng ở Phỉ hè đây nó không có nhiều đất cho nên là quả nó không được to nhưng mà nếu mà dùng uh, phân Zinix mà chúng ta trồng ở trên những cánh đồng những cái à, diện tích đất tương đối màu mỡ thì uh, quả nó sẽ trọng lượng nó sẽ phải khoảng 3 4 kg trên một quả. và sau đây thì tôi bỏ quả đu đủ cho bạn xem. đây các bạn này sau khi bổ ra thì đu đủ à, ruột của nó thì đỏ như thế này đấy đỏ như này à, quả này cũng chưa phải là chín hẳn đấy và sau đây tôi à, cắt thử một miếng để xem nào xem là cái đu đủ dùng xịt này xem nó ngọt như nào các bạn nhé này vỏ nó mỏng quá này Vỏ nó rất mỏng các bạn ạ Vỏ như mỏng tang Như là không có vỏ Vỏ mỏng như là không có vỏ Đây Vỏ mỏng các bạn này Vỏ mỏng ừ. Nhìn nó rất là cái vỏ mỏng như này các bạn này Ruột thì hồng nhìn nó rất đẹp trên vườn tạm của Thanh Tân này thì đã mình đã làm một cái ờ, clip là hướng dẫn bón phân Sinic cho đu đủ và cũng một cái hướng dẫn à, cách đây mấy hôm là hướng dẫn tỉa quả thì à, cũng trên cái vườn tạm ở trên những cây đu đủ này của mình thế và đến ngày hôm nay thì được thu hoạch và sau đây mình ăn thử xem là nó ngon như nào các bạn nhé à. à. ngọt lắm quả này chưa được to và chưa chín hẳn nhưng mà rất ngọt các bạn ạ ngọt mà cái hương vị của nó là ngọt tự nhiên cơ ngọt tự nhiên chứ không phải là như là khi mà mình ép bằng kali thì cái ngọt của nó nó như là đường hóa học như cái ngọt đường silic này này nó ngọt tự nhiên và nó rất là ngon bạn ạ đấy vỏ thì mỏng quả thì chắc và đu đủ này quả chắc như này thì các bạn à, vận chuyển đi xa thì nó không bị dập lát nó không bị dập lát và uh, khi mà mình uh, ăn thì nó ngọt thơm mát và cảm nhận là cái hương vị của nó là ngọt tự nhiên đu đủ này ờ, tuy rằng là chưa chín hẳn nhưng mà ruột của nó đã đẹp như thế này đỏ và cái đỏ đẹp và tươi nhìn nó rất là bắt mắt rất là hấp dẫn rất là ngon và đến đây thì mình đã thu hoạch xong cái đu đủ dùng phân bón silic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 và bổ ích hơn nữa và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại